Thưa quý vị và các bạn, chịu tác động của đới gió đông ẩm lại có thêm gió mạnh di chuyển từ thượng Lào sang nên những cơn mưa nhỏ mưa phùn và sương mù vẫn kéo dài tại Bắc Bộ trong sáng nay. Trong đó khu vực vùng núi Bắc Bộ còn có thể xuất hiện những cơn mưa rào với lượng mưa từ 10 đến 30 mm. Phải đến trưa chiều, mưa rào ở Bắc Bộ chấm dứt, chỉ còn lại gió đông ẩm tiếp tục tạo ra những cơn mưa xuân. Nên nhiệt độ hôm nay nhìn chung ít thay đổi so với ngày hôm qua, cao nhất trong ngày vẫn duy trì ở ngưỡng từ 20 đến 23 độ, Riêng với khu vực Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, nền nhiệt sẽ tăng lên ở mức từ 24 đến 27 độ. Từ ngày 6 tháng 2, miền Bắc trở lại trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù vào đêm và sáng. Nhận định xa hơn cho thấy, trong nửa cuối tháng 2, không khí lạnh tăng cường hoạt động, miền Bắc sẽ có nhiều ngày trời rét, vùng núi có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại. Với các tỉnh thành phố miền Trung, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chịu tác động yếu của gió đông, nên sáng nay cũng có mưa nhỏ, mưa phùn và cả sương mù trộn lẫn. Đến trưa và chiều mưa ẩm giảm dần, trời tạnh giáo. Nhiệt độ ở Thanh Hóa và Nghệ An đều tăng lên ở ngưỡng nhiệt từ 23 đến 24 độ. Với Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận hôm nay trời nắng sớm, mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tăng lên ở ngưỡng từ 27 đến 30 độ, cục bộ có nơi nhiệt độ cao hơn. Dự báo trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn về đêm và sáng sẽ còn tiếp tục kéo dài ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trong nhiều ngày tới. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, từ hôm qua trời đã có nắng mạnh trở lại. Dự báo hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày không mưa, có nắng sớm, cường độ nắng mạnh và thời gian nắng kéo dài. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên sẽ ở ngưỡng từ 29 đến 32 độ, trời mát mẻ về đêm và sáng. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất ngày cũng sẽ tăng lên ở ngưỡng từ 33 đến 34 độ, trời nóng về trưa và chiều. Dự báo từ khoảng ngày mùng 7 đến ngày mùng 10 tháng 2, các tỉnh Nam Bộ sẽ đón một đợt chiều cường có thể gây ngập úng ở một số khu vực ven sông, ven biển, vùng ngoài đê bao.